thưa quý vị và các bạn trong chuyến hành trình tìm về giới Tràng An thì sẽ là một thiếu sót nếu mà chúng ta bỏ qua việc khám phá hệ thống hang động nơi đây à, Tam Cốc gồm có ba hang động và điểm đặc biệt đó là có một dòng sông chảy xuyên qua cả ba hang động này à, có một cái tên rất là thơ mộng mà chúng ta đang di chuyển trên đó đây ạ à. đó chính là sông Mô Động Okay, can I do that?